Dạ, kính thưa toàn thể đồng bào, dạ kính thưa tất cả dân tộc tổ quốc, tổ tiên, đại Việt, dạ kính thưa tất cả tôn giáo, dạ kính thưa tất cả người trên thế giới. Hoàng thượng Lê điện thông báo số đảng Cộng sản Cứu dân cứu nước Số đảng Cộng sản không đúng màu tất cả trái dìa hạnh phúc số đảng cộng sản trong tình yêu thương trong hòa bình trở về trong hạnh phúc trân trọng tất cả lo bảo vệ tổ quốc đại việt tất cả công an quân đội lấy hiệu cộng sản ra thay hiệu của đại việt lá cờ đại việt trân trọng trong hạnh phúc tình yêu thương trở về dân tộc đại việt quay cái nó không có cho quay dài vậy có ngắn thôi quay dài nó không chuyển lên được ừ. nha tất cả toàn nhân dân treo hình quan cận lên